Tất cả chúng ta đều biết những lợi ích của sữa non và sữa non có thể giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta. Nhưng thật ra sữa non có thể làm điều đó như thế nào? Sữa non là chìa khóa cho sức khỏe, hỗ trợ công việc xây dựng hệ thống miễn dịch của chúng ta để chúng ta có thể chống lại vi khuẩn, virus, làm chậm quá trình lão hóa và giúp chúng ta đốt cháy chất béo. Cũng hữu dụng thật. Vậy làm thế nào để sữa non làm tất cả những việc này? Một trong những thành phần chính của sữa non đó chính là immunoglobulin. Đây là một trong những chất cần thiết để xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh chúng giúp ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn, độc tố, virus và các kháng nguyên khác. Một thành phần chính khác là peptide và proline, hoạt động chống lại virus, kháng khuẩn, chống viêm và điều hòa miễn dịch. Chúng hỗ trợ trong việc điều tiết của tiếng ức, chịu trách nhiệm cho sự phát triển bình thường của hệ thống miễn dịch. Peptide và proline khuyến khích sự phát triển của các tế bào bạch cầu và làm cho các mạch máu trong da dễ thẩm thấu hơn để các kháng thể và tế bào bạch cầu có thể phản ứng với sự nhiễm trùng. Lactoferrin là một thành phần quan trọng khác được tìm thấy trong sữa non. Loại protein kháng lại virus, kháng khuẩn, kháng viêm này rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa sắt, chịu trách nhiệm cho sự phát triển bình thường của hệ thống miễn dịch. Chúng cũng duy trì sự ổn định của ruột và có đặc tính chống oxy hóa và giải độc cực mạnh, giúp giảm viêm, bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm lấn của các loại hợp chất khác. Các yếu tố tăng trưởng trong sữa non là một yếu tố bổ sung cần thiết cho khả năng miễn dịch của bạn. Đây là những hóc môn xuất hiện tự nhiên giúp báo hiệu sự tăng trưởng, điều chỉnh và tái tạo mô. Khi chúng ta già đi, giao tiếp giữa các tế bào của chúng ta chậm lại và các số lượng yếu tố tăng trưởng mà chúng ta tạo ra suy giảm. Tất cả mọi thứ từ hệ thống miễn dịch của bạn đến mức năng lượng, thậm chí da và tóc của bạn sẽ có dấu hiệu hao mòn. Các yếu tố tăng trưởng của sữa non hoạt động như một sứ giả hóa học, tăng tốc độ liên lạc giữa các tế bào của bạn. Các yếu tố tăng trưởng đồng thời kích thích cơ thể đốt cháy chất béo làm nhiên liệu thay vì mô cơ, giúp chúng ta giảm cân và luôn khỏe mạnh. Hãy thêm sữa non và chế độ ăn uống và tăng cường khả năng miễn dịch để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn.